tầng sao em đứng ở trong này nhưng biết nó ngồi sau thấy chưa từ từ em ơi từ từ chưa bơi

Đi ra Cái mạnh dạng thi ờ, chỗ Phận này xuống Đến Hà Nội Em cái bơi cơ mà đi bộ à Ê Bơi chân à Tao đi bơi đúng không Ngồi lên thành đi em ơi Ngồi lên thành đi Thành ơi Bơi Đập ờ, hồ mà, đập hồ mà Đi rồi không Mười ốc à Cá to Tiếp đây Đặt Cái gì quá được biết rồi Biết bơi rồi từ từ từ từ em hãy dừng lại từ từ đã đừng dừng lại chưa bơi bình tĩnh có biết bơi không không thì lội nhá ngồi được thì nắm lại con số bơi nhá để con đập lên sách suy kiểm tra đấy à, đây đây bốn bốn người tiếp theo đây à mặt thế trước chưa thế ông bơi này à cái ông bơi à quanh đi quanh quanh bơi này Break, break! từ từ em từ từ từ từ đừng đừng đừng rồi tiếp đây em cuối bơi đi đây đây lên ngồi thành này đây nước mọi người Ba đồng chí còn lại lội. Lội dọc này. Lội dọc xuống đây, lội gần nào. bắt được con lươn to ấy. xuống đi em xuống, xuống ngồi thành ai không bình rồi nhá bơi gần bờ em ơi vào đây vào đây có biết bơi không hai đồng chí dừng dừng dừng dừng dừng em không bơi thật không bơi lội nguy hiểm lắm cái này bình thường mà buổi sối buổi sối là bơi chơi đầu bơi bơi đi cái là mình đã chạy rất cá <laughs> Em lội kia lên bờ luôn đấy Chỗ vị trí lội kia lên bờ luôn mấy anh này lội hay bơi em không biết bơi ạ không biết bơi lội lên trên đầu kia là lên luôn nhá đừng có cố ra ngoài thắng rồi Áo này. Không, không, bật eo ngồi bật ngay thôi. Ngồi nào. đi. 50 đi. 50. Em biết bơi không anh? Đi. Sang tư. Mày bơi luôn mày cứ đi ra mày là đập mày đi ra riêng mày cái không, không bơi được biết bơi ấy không bơi được rồi đang bơi bảo không biết chú ý đứng ở bờ đó để đừng bơi thôi ba đồng chí còn lại anh anh phải chứ Có đồng chí nào biết bơi không? Ngồi lên bờ đi. Đồng chí nào biết bơi không? Đồng chí nào biết bơi không? Nhìn ông nó tác xuống là biết bơi rồi, bơi đi. Ông xuống bơi. Thế mà mày thì ăn Anh ở đây cũng được. Bơi đi. Bơi đi. Bơi đi không biết thì lội thôi thôi vào đây kéo nó vào kéo vào không bơi được đi